và với việc thiết kế lưỡi cắt tẩy từ dưới lên trên như thế này nó sẽ giúp cho quý anh em đảm bảo an toàn trong quá trình cắt nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không có bị tình trạng băng đề xê thứ hai là nó sẽ không có bị hút đề xê vào và việc uh, chuyển góc của dòng sản phẩm này nó sẽ không phải là chuyển từng cụm motor motor của từng đầu mà từng góc cắt nữa mà là nó sẽ chuyển nguyên cả cái bàn xoay đó là đây là dòng sản phẩm xoay xoay bàn xoay cả cái cụm bàn này để chuyển về một góc cắt sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều cho anh em trong quá trình vận hành coi video nhưng có thể thấy trên hai được cách ra với ờ, hệ thống motor đó là 3 kW cho dòng sản phẩm Factor 450 và đây là cái đề C của sản phẩm và anh em có thể là vừa được quan sát thấy trong quá trình em cắt thì sau khi cắt xong thì đề C nó sẽ tự động ngã ra bên ngoài không có bị tình trạng cuốn hay là vấn đề với à, mọi góc cắt sẽ chỉnh được những cái góc 45 và 90 khác nhau và đặc biệt trên dòng sản phẩm này vì à, thiết kế đầu máy khá là to nên là trọng lượng của máy rất là nặng nên việc di chuyển đầu máy số 2 của chúng ta cũng sẽ ở trên màn điều khiển luôn và nếu như anh em muốn đầu máy sẽ di chuyển về bên phải thì chúng ta chỉ cần chọn đầu ở bên phải và bấm khởi động bảng điều khiển thì đầu máy sẽ tự động di chuyển ra phía bên đây sẽ giúp anh em có thể là chọn được những cái kích thước hoàn toàn chính xác và cái tay xây này được thực hiện rất là nhẹ, rất là đơn giản để anh em có thể lấy được chính, chính xác cái kích thước mình mong muốn và phía bên đây anh em nhìn thấy là chúng ta còn có cả kính lúp và đèn led chiếu sáng để khi mà chúng ta có thể là làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng chúng ta cũng có thể dễ dàng quan sát hơn khi đặt xuống thì ờ, bên nhà máy của công ty Factor đều có pha hẳn cột miếng thép dày rất là dày ở ờ, tầm khoảng 2 phân để đặt cái trục ray này xuống để khi lực nó tác động lên thì nó sẽ đi qua cái miếng thép này rồi mới xuống thân máy nó sẽ không có bị tình trạng đó là con phỏng trục ray trong quá trình chúng ta sử dụng về lâu